chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của tờ PL Và trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn bỏ hoang Thì tình cờ em đã thấy một cái căn nhà hoang Rất là hoang tàn luôn Và bên trong có những cái à, bí ẩn gì bên trong thì à, mời mọi người cùng đồng hành với em nha đây là những ờ, thước phim thực tế mà em ờ, muốn chia sẻ đến với cả nhà không hiểu cái lý do vì sao cái căn nhà rất là rộng lớn như thế này mà lại bị bỏ hoang và bên trong cái căn nhà này có những cái bí ẩn gì mà lại bỏ hoang rất là tiếc luôn xây thành lại rồi hết luôn tất cả mọi người đó bên kia là có cái cái, cái cổng rồi cổng bằng ờ, bằng thiếp rất là chắc chắn luôn thì à, để xem trong cái căn nhà rất là lớn này có những cái gì bí ẩn bên trong thì à, mời mọi người hãy à, đồng hành với em nha đây là cả nhà rất là to lớn luôn và bên phía trong này cảm giác rất là âm u rậm rạp không biết có vào được trong đó hay không nữa bên này cũng ờ, mọc cây cỏ rồi âm um tùm hết luôn bự luôn và phía trước kia là có ba cái cánh cửa bằng sắt bằng thép rất là chắc chắn luôn nhưng mà sao không biết mà để mở chứ không biết rồi bỏ hôn nè rất là to luôn thì bây giờ mình sẽ à, tiến hành đi một vòng thiệt là mau để xem có những cái à, phát hiện gì bên trong không nha mọi người đây cả nhà cái cỏ này sao nó không mọc lên ta trong đây là em thấy rất là lâu rồi mà hay là người ta mới làm cỏ lại ta bỏ quan thì cái này chắc chắn là bỏ quan 100% rồi nhưng mà không biết là cái này là làm cỏ lại hay là sao không biết thì bây giờ mời mọi người hãy à, cùng bước vào trong nha Ôi Bên trong này rất là ớn luôn Sợ có con gì đó nó phi ra một phát là đỡ không kịp luôn á cả nhà Không có đường vô Cẩn thận ong nha mọi người Wow Trong đây nhìn hết sức là ghê rợn luôn Bên đây là cây cỏ hết rồi nè Mọc cao hết luôn Ôi Kia có con cá kỳ Ờ cái kỳ nó chạy trên đó đó Wow trong đây rộng lắm cả nhà không có vô được cái này em đổ chắc cũng ờ, bỏ hoang rất là lâu rồi ừ. bây giờ mình tới cái phần tiết mục ly kỳ nè mọi người wow. vô đây cảm giác sợ sợ sao không cả nhà rất là ớn lạnh luôn không biết là Wow Rêu phong nè Cả nhà Trơn lắm nha Phía lên kia Bây giờ Em sẽ bước lên nha không biết là trên đây có những cái thứ gì trong đây nữa nhìn rất là lạnh người mọi người à. rêu phong phủ kín đó, à. có lẽ rất là lâu không có bước chân của người ở đây này nhìn xuống nè mọi người Ôi. Em nghe có tiếng bước chân ở ngoài mọi người Mình đi sát sát vô trong Lên lên nhìn xuống ớn mọi người không? không có một cái gì để bảo vệ hành lang hết nó cảm giác nó thiếu oxy á mọi người nó ngập ngập đây có phải là thiên đường dành cho những bác sĩ hay không cả nhà Phía bên kia em thấy cũng có một cái căn nhà Tương tự giống như vậy luôn Cũng không còn những cánh cửa luôn Và bỏ hoang Ôi Này không có hành lang luôn cả nhà Trống trơ, trống trèo Nhìn xuống Rất ớn luôn Rêu phong nè mọi người này dành cho tiểu cảnh là làm chắc đẹp lắm á không hiểu lý do vì sao người ta xây xong lên tới đây rồi người ta lại bỏ đó là một cái bí ẩn cô chú anh chị nào mà biết được thì hãy à, cho em một cái bình luận nha wow wow phía bên này nó nó lại tách rời ra xuống kia ôi phía đằng sau đây cũng có một cái căn giống tre như vậy luôn một loạt các cái căn nhà giống nhau và bỏ hoang ừ, ừ. rất là tiếc luôn nhiều người không có nhà ở mà bỏ hoang như này thế này rất là tiếc luôn cái căn mình à, đó đó là có lót ngói rồi hết nha mọi người cửa rồi có sơn qua luôn đã hoàn thiện bên ngoài phần thô chắc cũng 80 phần trăm phần thô rồi đó căn này nè căn mà em chỉ nè đó thêm cả nhà rất là to rất là bự luôn và cái căn này thì dưới đây cũng nó cũng sạch cỏ mà nó không có cái gì để chui vào không có lỗ để chui vào cho nên đứng bên này em quay qua cho mọi người xem nha nhưng mà những cái cái gỗ á, là bị người ta lấy hết rồi nha cả nhà gỗ là bị người ta lấy hết rồi ôi lẹt vào cái à, khu nhà bỏ hoang rất là tiếc luôn nhiều người không có nhà ở còn ờ, ở đây thì em phát hiện ra được ba căn nhà có kiến trúc giống nhau có lẽ đây là một dự án của một công ty nào đó xây dựng gian dở rồi bỏ hoang xuống dưới đây và có như vậy cho nên người ta mới xây những cái mẫu nhà nó giống nhau hết nha cả nhà ôi Ê, tôi xuống ờ. rất là to luôn nè em ờ, đứng bên này thì em tưởng bên kia nó khác chứ ai về nó cũng bỏ hôn luôn cả nhà và xây những cái bức tường rất là cao để ngăn cách luôn dạng này giống như là dạng biệt thự rồi đó Ôi trời Ừ Tờ ế luôn Và Em nghĩ là một dãy đất này Toàn là những căn hộ giống như vậy luôn Những căn biệt thự to giống giống vậy luôn Giờ em sẽ đi qua đây và quay sơ sơ bên này thử cho mọi người xem nha Cái này chắc chắn là bỏ hoang rồi không bao giờ mà xây lại ờ, tận dụng gì để ở được đâu ừ. mà kiểu nó thật là quái đản á mọi người kiểu kiến trúc thật là quái đản ừ. chui lỗ chó nè mọi người nhà này cũng có kiến trúc giống như bên nhà bên kia luôn đó y chang vậy luôn chắc đây là một dự án của công ty nào đó rồi vậy chắc ờ, em à, xin kết thúc clip tại đây à. thì à, clip cũng dài rồi thì em xin kết thúc video tại đây nha mọi người mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình bên kia một căn nhà đó cũng bỏ hoang đó kiến trúc y chang như căn này luôn rồi mình đứng ở đây mình tưởng người ta cũng ờ, ấy chứ ai về lên trên đó thấy nó bỏ hôn rõ ràng luôn cả nhà Tự vì bên đó là chui vô vào không được bên này có cái cánh cửa nè đó rồi chào tạm biệt cả nhà nha hẹn gặp lại cả nhà trong các ờ, video sau nha